cách nhận diện đội lái và xử lý khi cổ phiếu bị kẹp hàng phần 4. Sau khi đã gom được đủ lượng hàng cần thiết và có thể kiểm soát được lượng cung hàng trên thị trường thì đội lái sẽ bắt đầu đẩy giá giai đoạn 1. Có nghĩa họ sẽ đẩy giá cổ phiếu tăng rất là cao và sốc trong giai đoạn đầu này để khiến cho một số nhà đầu tư cá nhân không đủ sự kiên nhẫn. Có nghĩa là khi mà giá cổ phiếu mới tăng đâu để khoảng 1 đến 2 phiên thì số nhà đầu tư này sẽ bán ra, lúc đấy đội lái sẽ gom hết số hàng này lại với mục đích là sẽ đẩy giá lên ít nhất từ 100 đến 500%. Và cũng thời điểm này thì những nhà đầu tư cá nhân ở bên ngoài khó mà có thể tham gia vào cổ phiếu này bởi vì lượng cung hàng rất là khan hiếm mặc dù họ thấy giá đang tăng lên bằng lần. Tuy nhiên, lại vẫn có một số nhà đầu tư cá nhân có thể đu bám được ngay từ đầu. Lúc này thì được lái sẽ bắt đầu bán trao tay khiến cho giá cổ phiếu giảm rất là sâu để có thể rũ bỏ nốt đám đông còn lại. Khi đã rũ bỏ được rồi thì họ lại bắt đầu đẩy giá cổ phiếu lên từ đến 100 đến 500% với mục đích khi mà đội lái bán ra thì vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ 50 đến 200%, có nghĩa là có một bức biên lợi nhuận đủ cao. Vậy thì các bạn hãy comment và thả tim ở dưới cho ra để Giang có thêm động lực để làm tiếp clip số 5 của series này nhé.